Đàn em này hôm nay được uh, ờ, 23 ngày rồi các bạn Chúng uh, đang ăn ừ. Nhìn rất là đáng yêu các bạn Chút uh, chút chít Mình uh, cho nó ăn uh, cháo loáng ấy các bạn Ôi, xin chào bạn Chào mừng ờ, các bạn quay trở lại với kênh ẩm thực Vào cuộc sống mình Cái ta ra nào ờ, Hôm nay mình ờ, cho cái đàn cho con mình các bạn Nó ra nó tắm nắng với nó vận động các bạn Bởi vì nó ở trong tổ lâu thì nó cũng thiếu ánh sáng ấy Mình giao nó tắm tắm nắng thì vận động cho nó cứng cáp Nó chống được các loại bệnh các bạn với lại nó hấp thụ ánh nắng nó sẽ có những vitamin D, canxi ấy. nó cứng hơn đây hai em con ờ, kia beta các bạn beta đang ờ, chăm sóc con đây là kim chi các bạn Đây, beta nhé các bạn nhé Rồi, gồm có 13 con các bạn tổng 13 con của con của beta và con của kim chi các bạn nó hai lứa các bạn Đấy, một lứa trước thì nó cách nhau khoảng 6 ngày các bạn con của kim chi thì nó có 5 con nó cách khoảng 6 ngày beta thì uh, sinh sau 6 ngày nha các bạn nhé Đấy, những con nó nhỏ hơn là con của beta Và mình uh, cho sang gần để cho các bạn xem uh, các em nó đang yêu đến mức độ nào nhé rồi nó ra nó cũng hơi lại các bạn nó kêu bởi vì nó đang quen ở trong tổ ấy nó ra này nó <laughs> lạ nó kêu nhìn rất đáng yêu dễ thương một lúc nữa là nó quen ôi được tài quá rồi đi vận động đi nào vận động đi cái con uh, nhỏ này là con của uh, con uh, ờ, beta các bạn Đấy, nhỏ hơn này con của beta con này lớn hơn là con của kim chi các bạn kim chi nó đẻ trước uh, 6 ngày ấy. nhìn chưa ạ nhìn mặt mặt dễ thương các bạn Ôi Nhìn mặt kìa Nó yêu quá Nhìn à, mặt nó rất là hiền các bạn Nhiều cảm xúc Dễ thương Con của Kim Chi Con của Beta này À ừ, con này con của Kim Chi này Đứa trước này các bạn Đã nhìn mặt này Nó yêu Kim Chi có một uh, con đen này các bạn đây con chó đốm bạn cháu đốm ờ, con của con ờ, beta các bạn nhìn mặt này nó hơi nắng các bạn mình quay nó chói rồi em này ngoa nhất này em này ngoa này làm sao ngoa ừ. này con đốm bạn nhìn dễ thương Đấy, mặt này con đốm bạn Đấy, nhìn màu nó đốm rất là đẹp các bạn nhìn uh, rất là đáng yêu Đấy, hôm nay mình cho nó sưởi nắng các bạn tắm nắng tắm nắng và cho nó vận động khi nó ở trong ngủ thì nó thiếu ánh sáng với lại nó cũng kín các bạn nó thiếu ánh sáng nó ẩm mùa đông này nó cũng lạnh các bạn mình cho ra nó sưởi vừa cho nó uống sữa xong sưởi nắng rồi vận động hôm nay sưởi nắng khá là ấm các bạn bình thường thì ờ, rất là lạnh hôm nay hôm qua trời mưa ấy mưa cái nhiệt độ nó xuống nó lạnh lắm hôm nay thì ấm lắm ấm tranh thủ ờ, cho mấy em tắm à, beta đây beta quấn quýt mình beta nó quấn mình các bạn nó tình cảm quấn chị chia ơi chị chia cho đấy đó chị chia chị chia rồi rồi rồi rồi rồi rồi Kim chi nó sinh cái đàn này là lần đầu tiên các bạn, hôm nay là tròn một tháng các bạn. Một tháng mà mẹ nó đã tách mẹ rồi. Nó không muốn ở gần con, nó muốn tách con rồi các bạn. Cho nên là mình bổ sung ờ, cho mấy con chó con này nó đang tập ăn rồi. Mình bổ sung cái đồ ăn cho nó là cháo các bạn. Cháo loãng với lại sữa, nó uống sữa. À, thỉnh thoảng ờ, tắm nắng cho nó để cho nó vận động rất là đáng yêu hai em kia đang ngủ rồi à. mà em này thì đang kêu la đang đang khó chịu hai em kia ngủ rồi em này này em đây thì đang ngủ nằm gác lên nhau ngủ cái này em này hai em này đang ngủ rồi nhiều quá một số em thì nó ngủ một số em thì nó đang kêu một số con thì nó chạy nhảy vận động nó vừa nắng được một góc sân nhà mình thôi các bạn bên kia nó dâm bây giờ đang là buổi sáng các bạn mình tắm nắng cho nó buổi sáng Rồi giờ kim chi về xuống chúng uh, nằm gối với nhau các bạn quấn với nhau để để nằm để cho nó ấm áp ấy. thương. con nào hoa thì nó vẫn cứ kêu bạn nó kêu la linh anh ngồi luôn mà hai cái em bên này nó ngoan này nó nằm ngủ đây con kia nó nằm im này đang sửa nắng nó nằm ấy các bạn Đấy, nhìn rất là dễ thương luôn con này nó ngoa thì nó vẫn cứ kêu từ nãy đến giờ Rồi mình uh, cho nó tắm một chút nữa xong bắt đầu là mình uh, sẽ cho nó về ổ các bạn. Giờ nằm ngoan chưa? Là chúng đang uh, nằm ngủ kỹ rồi các bạn. Đấy. Nằm gác lên nhau. Ngủ sưởi nắng. con con chó đốm nằm ờ, thành một hàng sưởi nắng vận động con thì nằm con thì chơi ánh nắng nên là cứng cáp vận động